đề nghị chính phủ cứu trợ vô điều kiện người dân đang tháo chạy vì quấn bách. Một số trí thức Việt Nam đang kêu gọi chính phủ phải đưa ra các giải pháp thực tế bên cạnh việc áp dụng thiết quân lực trong phòng chống dịch COVID-19, trong đó bao gồm cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho nhiều người dân đang chết đói trước khi chết vì dịch. Đề nghị chính phủ có biện pháp cứu trợ khẩn cấp vô điều kiện cho đồng bào, các nước khi giãn cách, người dân được trợ cấp vô điều kiện từ 60 đến 80% lương hoặc hơn nữa. Định hướng xã hội chủ nghĩa là đây, không phải tìm ở đâu xa. Tiến sĩ toán học nổi tiếng Nguyễn Ngọc Chu đưa kiến nghị trên trang Facebook sau khi nêu ra tình trạng hàng ngàn người dân hôm 15 tháng 8 đã phải tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh vì không có miếng ăn sau khi có lệnh giãn cách thêm một tháng nữa. Đề nghị của ông được hàng nghìn người ủng hộ và góp thêm ý kiến, trong đó nhiều ý kiến cho rằng chính quyền phải quyết nhanh việc này và số tiền cứu trợ khẩn cấp phải tới tay người dân càng sớm càng tốt khi nhiều người đã quẩn bách lắm rồi. Ăn mì gói gần một tháng rồi, chị Danh, một công nhân trong nhóm hàng ngàn công nhân bị buộc phải quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh sau chuyến tháo chạy bất thành vào ngày 15 tháng 8, nói với VOA. Nhóm công nhân mà chị Danh đi cùng có hơn một chục người, họ bị chặn lại khi đang đi xe máy ra khỏi thành phố theo hướng Củ Chi, Bình Dương. Lực lượng chức năng ở chốt kiểm soát nói với họ rằng Huế đã không còn nhận người trở về quê nữa và thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện chỉ thị 16 nên họ không được ra ngoài. Hai vợ chồng chị Danh đã để lại đứa con nhỏ một tuổi rưỡi ở Huế để vào thành phố Hồ Chí Minh làm công nhân cho xưởng làm cây thông. Cả hai đều thất nghiệp suốt mấy tháng nay, thu nhập không có, trợ cấp cũng không tới tay. Bây giờ em cũng hết tiền trong người rồi. Em cũng không biết khi nào hết dịch nữa. Mấy anh ở trọ gần có người cho hai ba gói mì. Hai vợ chồng đã ăn mì gần một tháng rồi. Bây giờ em cũng không biết làm sao. Chị Danh cho biết thêm. Tiến sĩ Mạc Văn Tràng, một nhà tâm lý học hiện đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, nói với VOA rằng người nghèo ở thành phố đang bị kẹt giữa đôi đường là chỉ thị 16 và chết đói. Ở trên thì nói rất là hay, không để cho người dân nào bị đói ăn thiếu mặc, không để người dân nào bị tụt lại phía sau. Nhưng thực tế về đến địa phương thì hỏi ra rất nhiều người không hề được trợ cấp, tiến sĩ Mạc Văn Tràng nói. Hầu hết các công nhân mà VOA hỏi chuyện đều xác nhận thực tế này. Chỗ em không thấy gì hết trơn. Có ông tổ trưởng, hởm ổng đến ghi họ tên, rồi thất nghiệp ra sao, đưa cho ổng, mà từ hởm giờ mà có thấy khoản tiền hỗ trợ gì đâu. Anh Cường, một công nhân làm nghề sắt thép cho đến phụ hồ ở Bình Chánh đã thất nghiệp nhiều tháng cho biết. Chị Danh cũng cho hay chị làm đơn đăng ký xin trợ cấp ngay từ khi mới có thông báo lúc đầu, nhưng từ đó đến nay không nhận được gì. Hai vợ chồng nản và túng quẫn nên quyết định về quê. Sau khi làn sóng công nhân nhập cư bị ngăn chặn và buộc phải quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều trí thức Việt Nam tỏ ra lo ngại về những hệ lụy xã hội khó lường khi hàng trăm ngàn người đang rơi vào tình cảnh chết đói dần. Bên cạnh kêu gọi cứu trợ khẩn cấp, nhiều người cho rằng chính phủ phải nhanh chóng đưa ra các giải pháp bên cạnh các chỉ thị, quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt mà theo tiến sĩ Mạc Văn Trang thì không khác gì thiết quân lực. Ông đề nghị trước mắt chính phủ Việt Nam nên thực hiện ngay một trong hai giải pháp. Thứ nhất, tổ chức đưa người ta về địa phương bởi vì địa phương thì người ta có nhà ở, người ta ở nhà có bà con lối xóm về tinh thần nó thoải mái. Thứ hai, người ta có thể kiếm ăn được, sống được. Bây giờ bắt người ta quay lại đây sống trong nhà trọ như thế, tiền thì không có làm sao người ta sống được. Thứ hai, nếu bắt người ta ở lại đây thì chính phủ phải trợ cấp thế nào để đến từng người dân và trợ cấp đó phải thường xuyên để thay cho thu nhập bình thường để người ta có thể sống được. Một ngày sau khi xảy ra làn sóng công nhân tháo chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh hôm 16 tháng 8. Chính phủ Việt Nam tiếp tục phát đi công điện của Thủ tướng yêu cầu các địa phương không để người dân tự ý rời tỉnh, thành phố nơi đang thực hiện giãn cách về quê và không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch lớn nhất Việt Nam với hơn 152.000 ca nhiễm COVID-19, trong số gần 280.000 ca trên cả nước tính đến ngày 16 tháng 8. Hàng nghìn người dân chạy khỏi thành phố Hồ Chí Minh trước lệnh phong tỏa thêm một tháng. Hàng nghìn người dân đã tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh sau khi chính quyền thành phố lớn nhất của cả nước ra quyết định áp dụng các biện pháp phong tỏa thêm một tháng nữa giữa lúc số ca nhiễm vì COVID-19 tiếp tục tăng cao với hàng trăm người tử vong mỗi ngày. Một công văn khẩn được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành hôm 15 tháng 8 cho biết việc giãn cách xã hội toàn thành phố tiếp tục được áp dụng tại đây từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9 với nguyên tắc ai ở đâu thì ở đó theo trang tin điện tử Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh quyết định kéo dài việc giãn cách xã hội, trong đó kiểm soát việc di chuyển của người dân theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ được đưa ra nhằm tăng cường triệt để kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi biết tin thành phố tiếp tục phong tỏa thêm một tháng nữa, hàng nghìn người dân hôm 15 tháng 8 đã tìm cách rời bỏ thành phố để về quê trước khi lệnh mới đi vào hiệu lực – theo truyền thông trong nước, các hình ảnh được đăng tải trên truyền thông chính thống và cả mạng xã hội cho thấy nhiều người đi xe máy mang theo hành lý di chuyển qua các cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh để về quê. Tuy nhiên, theo ghi nhận của pháp luật online và người lao động, hàng nghìn người về quê đã bị chặn lại tại các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố và phải quay đầu xe về lại nơi cư trú. Thành phố Hồ Chí Minh hiện là tâm dịch của cả nước khi chiếm phần lớn số ca lây nhiễm và tử vong được ghi nhận trong đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất ở Việt Nam từ cuối tháng 4. Trong tổng số 283.696 ca lây nhiễm trên cả nước tính đến ngày 16 tháng 8 thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn một nửa với 152.376 ca theo thống kê của Bộ Y tế. Tổng số ca tử vong của cả nước là 6.414 và trong đó thành phố Hồ Chí Minh chiếm hơn 80% với 4.912 người chết vì COVID-19. Nhằm kiềm chế quyết liệt hơn sự lây lan của virus corona, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh hôm 26 tháng 7 ra quyết định cấm người dân không ra đường trong khoảng thời gian 12 tiếng mỗi ngày từ sau 6 giờ tối. Quyết định mà nhiều người dân gọi là lệnh giới nghiêm, đầu tiên ở thành phố này trong hàng chục năm qua được đưa ra sau 17 ngày thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 12. Một làn sóng người dân đã tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh, nơi có nhiều người từ các tỉnh thành lân cận đến sinh sống và làm việc. Khi thành phố lần đầu áp dụng lệnh phong tỏa vào tháng trước, trong đợt phong tỏa mới từ ngày 16 tháng 8, những người dân bị mất việc làm ở thành phố Hồ Chí Minh cũng tìm cách rời bỏ thành phố vì không có thu nhập trang trải chi phí ăn ở. Một người dân tên Hoàng, quê ở Phú Yên, nói với báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam rằng gia đình anh thất nghiệp trong khi không nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ nên tiền sinh hoạt và tiền trọ trở thành gánh nặng. Theo người đàn ông nằm trong số những người tìm cách rời bỏ thành phố Hồ Chí Minh, gia đình anh không còn cách lựa chọn nào khác là trả phòng về quê, dù biết là quy định không cho phép người dân tự ý về quê bằng xe máy lúc này. Trong khi đó, một công nhân được chính quyền địa phương vận động ở lại sau khi tìm cách rời bỏ thành phố nói với người lao động rằng anh và những người không có việc làm, không có thu nhập mong có được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhất là lương thực, thực phẩm để có thể ổn định cuộc sống ở đây. Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố sẽ hỗ trợ hàng hóa thiết yếu và hỗ trợ kinh phí thuê phòng trọ cho công nhân, sinh viên, người lao động tự do để họ yên tâm tại nơi cư trú trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Thành phố cũng cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine để đảm bảo đến ngày 15 tháng 9 có trên 70% người dân thành phố trên 18 tuổi được tiêm mũi thứ nhất và 15% người dân thành phố được tiêm mũi thứ hai.